Xin chào anh em à, Giới thiệu với anh em về một cái ờ, công nghệ giúp anh em à, chơi liêng và ba cây dễ dàng sử dụng mà lại ờ, không phải phụ thuộc vào bài anh em đi chơi anh em sử dụng hoàn toàn bài xanh chín bài chợ đó là cái ờ, sản phẩm áo đổi bài cổ tay cái sản phẩm này thì nó tuyệt đối là kín đáo và hiệu quả thứ nhất là nó rất là êm không hề tự phát ra thứ hai tốc độ trao đổi bài rất nhanh anh em đi chơi anh em uh, sử dụng công nghệ này thì anh em uh, sẽ cảm nhận được cái uh, điều tuyệt vời đó. nó tôi xin vào thẳng vấn đề luôn cách chơi của nó luôn thì đi chơi ví dụ như là em chuyên liêng nhé anh em dưới bài bình thường cầm thì ván bài là điểm số thấp anh em uh, úp bài để trả bài nọc thì anh em làm tác hao ra bài cây nào muốn hao anh em nên để trên cùng và tách bài chữ V đó anh em uh, cầm bài để sang bên uh, máy bên phần uh, máy ở bên tay trái cho nhé anh em để sang phần tay trái này thì nó thu hút lại cho anh em Đó hút và giấu cho anh em em cả hai cây này vào bài nọc sau đó anh em tiếp tục lên với bài sau nhưng với bài sau mà em thấy điểm số anh em lớn rồi nó không phù hợp với cây mình vừa giấu đi thì anh em để cái điểm đó anh em chơi ví dụ cái bài này tôi có 9 điểm bài <coughs> không hợp với cây quy thì tôi đã để nguyên 9 điểm bài để chơi sang toán tiếp theo đây cây 4 cây JVK Đấy. trong đầu nghĩ là giá có quy thì có tuyệt vời luôn nhưng mới là cây quy trong người mình rồi mình sẽ đổi cây 4 thành cây quy để có liêng JVK từ 4 điểm thành vấn liên JVK rồi rất đơn giản thôi Được. chỉ cần một tích tắc nhỏ thôi anh em đã thành công hoàn toàn biến đổi ván bài và tiếp tục chúng ta lại đi uh, sang bên bài nữa chúng ta chơi thì ta tiếp tục biến đổi thôi không phải là tăng đổi đây cái này có à, một điểm bài một điểm bài là rất nhỏ chúng ta hầu như là thua chúng ta có thể biến đổi cây 8 thành cây 4 vừa rồi để có 7 điểm bài từ 1 điểm đến 7 điểm thì khả năng anh em sẽ thắng cao hơn Đấy. anh em chơi bài thì à, tôi biết thói quen của anh em là hầu như là lên hai cây trước để nặng là cây thứ ba nhưng mà cây thứ ba mà mình cảm thấy nó không ưng ý là mình rất là chán nản vâng thế đây chúng ta làm từ hai cái tám mà cái hai này đang có 8 điểm bài mình nghĩ giá mà có cái tám thì sát thì quá đẹp nhưng mà cái tám hiện tại trong ống tay áo mình rồi mình sẽ đổi cái hai sang cái tám nếu mà chơi thân chín thì em chỉ nghĩ trong đầu thôi ước thôi nhưng mà bây giờ đã có không được đổi bài thì em có thể biến đổi được thực hiện à, cái điều ước được đơn giản này. rất nhẹ nhàng sáp 38 Được. anh em lên được hai cái tám trước và lên một cây hai nữa thì cái tám điểm bài lúc cái tiếc ngẩn nó ngơi ra và giá như cây hai biến thành cái tám thì nó sẽ tuyệt vời hơn nhưng mà hiện tại mình cái tám trong người thì đổi cái hai thành cái tám cách chơi đơn giản thôi anh em đi chơi anh em chỉ cần à, mặc cái áo à, đồ bài cổ tay vào anh em à, lắp cho tôi bụng pin tiểu pin tiểu pin đồng hồ giao tường đấy rồi anh em đem vào chơi đấy. anh em sử dụng toàn bộ bài của người ta đấy. chơi thì anh em sẽ hao ra bài chính bộ bài em chơi đấy hàng chúng tôi có bảo hành cho anh em anh em đi chơi em chỉ cần à, anh em đi mua um, áo nhé mua sản phẩm nhé anh em được phép kiểm tra hàng được thử hàng đảm bảo chất lượng thì em lấy hàng uy tín là hoàng cho anh em anh em anh em là có nhu cầu về cái áo bảo của tay này thì sẽ tôi qua hội chụp hình xin chào anh em